Wait, wait, wait, my check, my check Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đang đến với channel LCS 12 Gaming Hôm nay tiếp tục con game Wildcat Gun Machine uhm. Hôm trước mình bị kẹt ở ách 4 đúng không nhỉ? Khá là khó khi uh, chúng ta phải uh, tiếp tục tiêu diệt uh, những đàn quái của các ách uh, trước đó và những sau đó là tiêu diệt những con boss của từng ách một. Uhm. Bây giờ chúng ta trong tập hôm nay sẽ phải cố gắng vượt qua cái thử thách này. Thôi, bắt đầu thôi. Lỗ đạn rồi. Ta... Súng nào được nhỉ? Cầm con lục này kiểu gì ta? ù nhưng mà nó nó không có hiệu ứng bắn xuyên thì phải đúng rồi đam nó to hơn uh, nhưng mà nó không có hiệu ứng bắn xuyên con này bắn siêu nhanh nhà đam bé hơn một xíu à hiệu ứng beam là bắn laser đúng không Đấy, bắn laser còn lại súng về sau càng yếu rồi Con này bắn uh, ờ, sinh bắn nảy à À bắn xuyên Con này cũng là bắn xuyên Nhà bắn nhanh Nhà đam thì hơi bé Mình thấy khẩu uh, bắn này là ờ, tối ưu nhất rồi Tuy là chậm nhưng mà nó sẽ bắn xuyên và nó càn lính Tốt nhất nhưng mà để mình thử xem cái khẩu à, đam to này không có hiệu ứng hay xem nào còn clear mình sẽ bắn cái khẩu à, khẩu bắn đạn con này thôi Wow, lâu không chơi rồi nhịp độ uh, game khá nhanh à lâu rồi mình mới comeback à khẩu này bắn được từ xa này khá là ngon bắn rất xa chúng ta có thể spam đạn vào ờ, quái từ xa nhưng mà nó nó báo đam đam to hơn uh, con súng mà bắn đạn viên tròn mà thế đéo nào mình cảm giác nó ờ, đa nó bị bé hơn đấy nhỉ cảm giác khẩu kia đan vẫn to hơn là sao rồi bắn ba viên mới chết con đầu lâu này và đạn lại còn nhỏ nữa bắn khó trúng thực sự ạ hitbox của nó bé Clear quái chậm quá Khẩu, này không ăn thua lắm Clear quái hơi chậm ui dồi, ui dồi. Không được không được hỏng, hỏng, hỏng, hỏng, hỏng. Chiến dịch này hỏng rồi. Súng kia là tối ưu nhất rồi lại không cầm. Con này mà đông quá, con khẩu súng này khá là khó vượt rồi đấy. đến độ khéo léo của mình thôi mà đạn bé quá bắn khó trúng địch thực sự ạ cái khẩu kia tuy bắn chậm nhưng mà đạn nó to với cả đạn nó đi xuyên cố lên hôm nay um, tập này chúng ta sẽ phải vượt qua cái ách bố này mới đạt chỉ tiêu nha Chúng ta lại bị bất hình rồi Vẫn là hình siêu nhân Nhưng mà bắn bình thường Vẫn là hình ngồi trên robot Nhưng mà bắn súng thường rồi Ơ oh, Từ nhá à, Tưởng là đạn à, Cô khẩu súng này bắn được đạn bé nhưng không phải Thì nó ra mình đã nhầm đông quá ném cho quả lựu thế nào ôi chết rồi bất hình này không không ném được lựu rồi ôi kiểu khẩu này ra lia quái vậy bắt buộc rồi này không dùng khẩu này không ổn rồi đây có máu có giáp à có máu có đạn mà thiếu gì đạn đâu có mắt củ loen đâu nhỉ? Giết chết nó ngay được Ồ, oh, thằng đầu não đâu rồi Não lợn Thằng não lợn Ui Ui, đâm vào cục to chết luôn ạ Không được, không được, không được Chơi lại từ đầu nhá chơi lại từ đầu đi đằng nào đây cũng chỉ là round 1 của của của X4 thôi. Được, súng súng này vẫn e the best. Súng này tuy bắn chậm nhưng vẫn e the best anh em ạ. Còn này vẫn e the best rồi. Lại lại lại, chúng ta làm lại. Hôm nay bất chấp đây này, khẩu này bắn hai viên là chết con này rồi thế mà nó nó ghi đam bé hơn khẩu uh, khẩu súng không có hiệu ứng kia là sao game bị lỗi à chỉ là nó bắn chậm hơn nữa chứ cái kia nó lại ghi đam bé hơn ạ à. có vẻ ghi ngược khẩu kia bắn ba viên mới chết con đầu lâu khẩu này hai viên đã chết rồi còn bắn xuyên nữa với cả đạn khẩu này đi từ từ chứ mình mình spam cái này thì cũng là một kiểu là một cái giáp để để chúng ta tránh những cái ờ, cái cái cái cái con quái mà nó lao vào ấy mấy con thiêu thân ấy. tránh mấy con thiêu thân này là hợp lý Đây, spam clear lính còn nhanh hơn ở khẩu vừa nãy mấy khẩu bắn nhanh mình thấy không có tác dụng cho lắm lại còn bị rối mắt nữa cái này mình vừa bắn mình còn vừa có thể đá mắt để để mình né đạn né né chiêu các kiểu của bọn quái vật khác cầm mấy khẩu súng nhanh, nhanh kiểu uh, tập trung vào bắn quá thỉnh thoảng ăn đạn lúc nào không biết luôn trên đời bị lác hình này số đỏ đấy nhở Không dính trưởng à Không ném vật lựu luôn á, Lắc hình ấy Rất là Rất là bất lợi Ok à Ồ, oh, mình chưa ăn đạn à con đạn nổ này ngay à, mấy con đạn vòng vòng này cũng ghét này ghét thực sự luôn Đấy kìa ui rồi ở đâu nó móc lỗ mình gần chết luôn này mải vừa chơi vừa nói cái thôi là Quảng luôn Quảng chó luôn Ui, con mắt nữa chưa đó chưa Chưa, không thọ được Rao này, rao này của tôi không thọ được rồi Anh em ạ Còn bị hóa Bị hóa chó cái này nữa Đéo quăng được lựu đạn để clear lính Tớ tìm thấy con mẹ mày Con con con con bộ não kia đâu cả Không được không được không được Mẹ mới ban đầu đã kiểu này rồi sao vượt được nhỉ Spawn này khát đéo thì chơi từ đầu đâu Hay mình cần một khẩu súng to khác của lửa nam bé xíu shotgun liên ninh cầm shotgun đi xem sao ta nhất định phải vượt qua màn này Thế rồi mà vẫn dính ạ à. Mình vẫn chưa hiểu là cái hit hitbox nó tính bắn vào đâu Tính bắn vào chân hay bắn vào đầu Để mình không biết né đạn Chứ không nhiều nhiều khi lách quá khe hẹp Dính trưởng kiểu gì không biết luôn hơi nhiều đạn nha ẩu ẩu ẩu nha tập trung là tập trung là tập trung nào ơ kìa ẩu rồi ra này chơi ẩu rồi máu chó quá cứ thích đứng ra giữa giữa cơ chưa vẫn chưa có à. xin cục máu to coi chết lại chết lại chết lại chết lại chết lại chết lại anh em nhá con này chắc chắn này Đấy, chắc chắn ok này mới chỉ là warm up thôi lâu không chơi rồi né đạn nó hơi hơi chán một tí mới chỉ là warm up thôi chúng mày hãy đợi đấy hôm trước còn đi đến mấy con, con boss rồi cơ mà trước đi đến mấy con boss rồi Chẳng có lẽ tập này kẹt ngay ở round 1 này chết Như thế thì xóa game luôn Không được chạy linh tinh nữa Cứ một, một, một bắn một bề thôi Nếu mình chạy vào giữa Hơi bị nhiều con bắn pa mà chết từ xa này là ok này cầy xương lại mua thêm mạng cái gì đâu ai chúng mày dồn hết rồi đây dồn hết về đây xem nào tao đố chúng mày nhìn thấy mắt tao luôn Đây rồi, một chỗ đứng rồi Đứng chỗ đó rồi Ui rồi Để con này lao vào mặt ạ à. mấy con mọc mọc ra móc lốp nữa từ phải clear góc này thôi rồi ok đấy Clear Đứng góc này clear góc nọ Để mình lại đổi chỗ đứng Không chúng nó cứ dồn về phía Một phía mình ờ, ép mình ở chân tường là cũng chết Bắn chắt chiêu bắn từng con rồi Không tham là lao vào bắn nhiều con quá Né đạn cũng không kịp đâu xử lý trước góc trên này nữa này Quả nó dồn nó nhanh quá Đây rồi, xong rồi này clear ngon luôn Mấy thằng spam đạn nhiều nhiều cũng phải xử lý đấy bắn sấy sấy đạn có máu rồi yên tâm rồi đi đằng sau trước này Còn sồn ở đây đông phết đấy Cùng lựu đạn này Ok, đấy, mình tìm một vòng này vẫn đứng ở một góc Thế là ok rồi bọn này bắt đầu dồn về góc phía bên dưới này mình lại đứng bên góc trên có gì đâu bọn này đi chậm thôi mà bọn nó ép mình xuống dưới lại mình lại dụ nó lên trên lên trên để bên dưới thoáng và mình lại dụ nó xuống dưới đổi chỗ như thế là ok luôn rồi con não chó đâu rồi Mình giết con đấy trước và tránh xa con mắt ra còn à mấy con béo này nữa con mắt này mình cứ chạy liên tục mà nó sẽ không chiếu chúng nhà mình lướt là nó cũng gọi là tầm cỡ đấy từ từ cần tìm ngay máu rồi spam hết đạn đạn nổ ở xung quanh này đi mới được ôi rồi lại còn ăn đạn nữa ok mua thêm mạng mới trời ơi có gì đâu Ồ, oh, bây giờ mới đến màn uh, màn lửa cháy á, lửa đốt đít à. Súng này clear quá nhỏ nhanh này. Để cho bắn clear quá nhỏ trước này, bắn mấy con dí trước này. Súng này spam từ xa này. mấy con ở gần để đứng chỗ đó trước đấy đầu lâu sông chéo đâu ra vậy ra đông nha ui dồi mà spawn ngay đít luôn Thế có nguy hiểm không này bọ lì này dí cũng kinh ô mẹ Còn ngay ngay dưới chân luôn thì ai mà né được hả bạn Mẹ mày cuộc đời sinh ra mấy con ong rồi còn sinh ra mấy con bắn đạn vòng vòng nữa Đúng đời Mẹ ơi, máu cuối rồi Kéo được Đúng, Từ xa spam rồi Thề mấy con đạn vòng vòng này khó chịu thực sự Mày xí tao tao Máu đây rồi, mày quá Ô kìa Đang spawn ở ngay đi thôi Ai chơi thế bao giờ không ơ kìa đâu ra vậy bắn một phát một chùm đạn vào mặt luôn ạ mày đẻ đi ok đấy ngon ngon chim rồi được giết boss rồi đúng không? À chưa à? Vẫn là lính à? Phát Lính đợt ba à? Đúng boss rồi Bố mày không cho mày để đạn đâu mấy con ong mẹ bắn đạn tròn này cút cút ra cút cút ra à bố mày không cho mày để đạn đâu bố bắn thẳng vào mồm mày luôn bố bắn thẳng vào mồm mày cho mày không để được đạn luôn chưa cần tìm con ấy vội bây giờ đi tìm nó là là chết chết tươi con đuôi ươi luôn ôi con não rồi nhỉ con não thẳng này ui rồi mẹ nó lao thẳng vào mặt mình luôn chỉ bắn đám đông thôi Còn bây giờ quái vẫn phải chơi súng này bắn xuyên vẫn là rất chi vào này nọ vẫn là gì đó rất chi vào này nọ đây clear đạn này hệ thống này hợp lý này rồi đấy Đánh boss tôi Đây rồi, con này mình cứ dí ít nó thôi đi hạ mấy con này trước con này để bớt đạn nổ trước không được ô mình vừa mất máu à tại sao mất máu nhỉ đây rồi giờ tao spam này mày có có để đạn bằng rơi đạn cũng sẽ bị tao phá hết thôi Ok chưa Chết đi Ui ôi Đừng sát quá Mẹ mất hơi nhiều máu á à, 哎呀！嗷嗷嗷嗷嗷嗷嗷！Thế mẹ ơi, giờ không có máu ăn thì làm sao mà qua được cái con mẹ bắn điện ấy nhở? Giờ còn có dưới nửa cây thế này. Này, con bắn điện nó khó này. ong ong nữa Còn con đầu não này nữa Bây giờ còn không thấy con ong ở đâu Chưa thấy con ong chúa ở đâu cả con chúa trong mạng ờ, này sáp trước cũng được ok đấy kệ nó con giáp cũng cũng phải giết thôi dồn hết vào đây đi con boss chủ nó không dồn ở đây để để bắn mình là được để để để, để tỏa cái đạn vào mình là được đạn nó phân chia cho nên là mình không thể tiếp cận được quá gần tại vì à, chỉ dính một chiêu nữa thôi là mình đai mẹ rồi rồi nốt con ong này là, là thoải mái hơn này giờ mình cứ bắn từ xa thôi spam trúng chúng chúng không chúng chúng thôi Tớ không dám tiếp cận vào gần ấy Nó ở chỗ nào không nhìn thấy cơ Nó nhìn thấy mặt mũi nó đâu này Cái bơi đéo gì Còn con não chó này nữa Tí chết Thề luôn Nó chỉ Tốn mình thôi Ui ôi Gần tới luôn ạ biết spam về hướng này rồi, Không thể mạo hiểm được Không thể mạo hiểm vào gần được Súng mình bắn xa cơ mà nó gần Đây rồi Bố mày bắt được mày rồi Ô <laughs> Ôi ôi Bố mày bắt được mày hay mày bắt được bố mày vậy Thảm họa rồi Tại mình hơi ẩu đánh hai con đầu hơi ẩu Hai con đầu dễ mà đánh hơi ẩu phải bắn súng đạn tỏa này rồi đạn tỏa tòa clear cho nhanh hai con đầu hơi ẩu ơi bắn súng đạn tỏa này clear đạn cho nó nó dễ vừa dễ vừa nhanh đỡ tốn máu combo này vẫn là đỉnh cao rồi rồi hết luôn đấy mày giải đi giải đạn đi con trai giải đạn đi Ủa, phá hết sẽ không có viên đạn nào được sinh ra cả mày chạy ngang cơ à không mất máu nha ôi mẹ vừa nói xong tiếp theo nào mất luôn nhờn giết một máu đây súng này bắn boss hơi yếu nhỉ từ kia quái đẹp nhưng bắn boss hơi yếu ui mẹ mất mẹ nửa cây rồi hụt cũ nó mà ấy ạ biết thế lướt chủ quan quá chạy bộ né cái cái cái lửa dưới chân hụt bố nó vào đạn con này đánh dễ nhưng mà căn bản nó mất thời gian thôi nó hơi hơi hơi cứng này, bắn hơi lâu chết người Đứng một bên thôi dành đạn kia thì đông đông đông ong quá mình mới mình mới bắn giờ vẫn cần trôi được tàn Ô oh, Vẫn bị mất máu kìa Ơ Ơ Ơ Chui lên góc trên này thôi Kiểu đéo gì thế nhờ Ờ Đứng góc kia hơi lâu Mẹ nó Lại thế lại từ con boss này rồi khó quá khó này sao trời men hự rồi Đéo hiểu hự lúc nào luôn Đéo hiểu kiểu gì lại hự luôn Chán thực sự Bắt mẹ máu Ơ à. Đéo hiểu Ẩu đến thế là cùng Thôi round này coi như bỏ thề luôn Chưa gì con boss đầu tiên đã mất bằng này máu rồi Thì chơi bời đéo gì không có từ nào để nói nữa không có từ nào để diễn diễn tả sự ẩu của mình chẳng có lẽ hai tập chỉ để chơi cái ách 4 này thôi sao Ờ Ôi chết mẹ đi Trở lại Trở lại trở lại trở lại Còn 6 mạng nữa cơ mà Không sao cả Cẩn thận Trời cái mũ chó là chết Có rì nó cũng phải cẩn thận tại đi xem nào Đấy, sẽ không tỏa ra được đâu Em ơi Không có cơ hội nào cho mày tỏa đạn cả Đạn của mày sẽ bị anh phá hết mà thôi Ờ kìa Đấy. Ô kìa Đạn đâu xa vậy y Cự hai lần liền aqui, ó. kìa Thôi thôi thôi thôi thôi xong Coi như bỏ Round này Round này coi như bỏ rồi đánh mấy con boss không có máu để hồi luôn ạ đánh mấy màn quái uh, có đến round nó còn có máu để hồi Ô mình giờ mình lướt được bốn cái à Căng vãi đái nhỉ Không có này mà Không có phát lướt Cuối là tèo luôn rồi Quán văn tèo luôn rồi Đứng bên trên này phá con ấy trước đầu chó ấy trước con ốc lợn này trước ui được đứng bên trên mẹ bị con con giật điện này nó dí kinh quá kẹt rồi anh em ạ kẹt ở đây rồi không ổn tí nào rồi phát khóc ở đây rồi chết mấy con đệ rồi bố bắn cho mày khỏi đẻ đái luôn Thẳng quá Chưa mất máu nào Chắt chiêu, chắt chiêu Bắn từng viên thôi Hiệu quả là trên hết Không spam linh tinh Ok chưa Biết mấy con ong chưa là sai lầm rồi em lần nào đến con này cũng cũng thua Mày dí tao hả? Mày dí tao, mày dí tao, mày dí tao, mày cho điện đuổi tao đi. Ê à, hựa à, hựa à, hựa à. Kéo, kéo. từ, từ từ, bình tĩnh tóm lại bình tóm lại mình nhìn thấy mắt nó được không không biết nó ở đâu mà bắn được rồi bình tóm lại vừa bắn vừa lui vừa bắn vừa lui ây à chia mấy lần nhỉ một lần hai lần ba lần bốn lần ui chia nhiều vậy sao mình mỗi lần mình thấy chỉ thấy chia ba thôi nhỉ nó còn trốn mình thôi Mày trốn tao Mày trốn được mãi không Tao lướt và tiếp cận ngay Lướt vào bắn phát Lướt bắn lướt bắn lướt bắn Hợp lý Biết bài đánh rồi đấy Họ lướt mà tội gì không dùng ui rồi chạm vào vòng điện cái cái giật ngay đờ bình tóm không biết sao rau con này có máu ăn không ơi mất nửa hơn nửa cây rồi Nói xong mình vào gần luôn đấy khó chịu thực sự tranh thủ lướt vào được cái là phải tranh thủ bắn ngay chết rồi con chó Mày định om tao hai tập à Không có đâu Mày định om tao hai tập à Mặc dù bị om nhưng tao vẫn rất là bình tĩnh nha được mất bình tĩnh lúc này ui mẹ một chiêu nữa là thua đấy không được mất bình tĩnh lúc này trời đất một chiêu nữa là thua nó đấy không vội không vội không vội tìm thời cơ nó đâu ta mặt mũi đâu luôn đặt chiêu từng cơ hội bắn đạn một chỉ dính một chiêu nữa thôi là mình thua nó rồi nó không cho mình vào gần luôn mà đây là thấy thấy thấy thấy thấy mặt nó thấy mặt nó mẹ bây giờ liều liều dash lên đằng trước thì thì sợ ăn đạn rồi ok là chưa có khẩu súng mới luôn oh my god cuối cùng cũng vượt qua được rồi khả khả khả đâu xem khẩu súng mới bắn nào ui ồ ba viên đẳng cấp vậy mắc đam luôn very slow clear all enemy wow ui chỉ cần bắn cái là clear all luôn à Wow Hợp lý Thế màn tới này là màn cuối cùng rồi đấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mình có 8 mạng rồi Chắc vẫn phải chơi xuống này trước bí lắm mới phải dùng súng kia đúng không Ờ thử bóp cò phát này mà Ô Có thấy phản ứng gì đâu nhỉ Ờ thử thử lại phát nữa Ồ ờ. oh, Chết chết Chết khá khá nha Mình mất máu khá khá rồi Cái checkpoint này 8 mạng Bây giờ mới là ba con boss đầu tiên rồi đúng không? Thế mình sẽ phải uh, vượt qua ba lần đánh đánh boss kiểu đấy nữa à? Mình nhớ là có 9 con boss này uầy thế thì khó đấy Ây da Máu, máu, máu, máu Cho xin máu à Ô, hết rồi ô, oh. Wow Đổi map luôn à, thế sao cái cái phần kết của cái cái cái ách 4 cái map đầu hơi nhạt nhỉ Ồ, oh, bây lại đi map dài tiếp à? hè boss cuối? À đây vào trông giống đánh boss lắm này. Ồ, oh, Uh. Ai à Ui à Đạn nó bay nhanh hơn đạn mình Fuck Ai à Nó đổi súng liên tội à À, à. Đánh với chính cái bóng của mình à Ui đánh như cứt ui ôi mấy con liền đây phải một con luôn holy shit Uầy, wow, mẹ quả game làm khó đéo chịu được á Ui, đạn nảy nữa <laughs> Mẹ bị đánh hội đồng rồi anh em ơi À nhá, chỉ cần bắn trúng một con là được đúng không? Không không nhất định phải con nào cả. Ô, cái này súng này phải vào gần à. Đéo được rồi. Học thét. Đứng xa spam thôi thoát ra khỏi tầm ngắm của nó đi Ui ôi, thằng phun lửa Ui, còn có thằng bắn đạn lựu này laser chắc chắn gì đéo kịp bố mày chạy vòng tròn làm gì nhau ờ ờ Mày là thằng cuối rồi đúng không? Tao cũng còn giọt máu cuối thôi <laughs> Chết cụ mày chưa Oh yeah ôi dề luôn, phá đảo luôn Ờ à, kìa Ôi, thế chưa có phá đảo à Ôi, sao cầm súng bé vậy Swift Redline Dark À Ok Ơ à. Ôi, đổi cũng nhanh phết rồi Sức mạnh bóng tối và sức mạnh ánh sáng Easy Ôi ê, ê. Loạn loạn loạn loạn <laughs> Loạn vãi nồi ạ à. loạn lắm đéo được mình phải phân biệt là cái đen đến trước hay là cái trắng đến trước thì mình còn đổi à, đổi năng lượng càng càng càng càng nha càng nha càng nha Bây giờ không có dash đủ gì hết chỉ có đổi năng lượng thôi đứng, đứng bên dưới ơ à, đứng bên dưới có vẻ như là à đây đây đây né cái này được hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý à giờ đông vòng đen quá thì mình mới mình mình mới dùng này đứng né được mà đâu có nhất thiết mình chỉ cần mình chỉ cần bật một màu thôi sao né màu còn lại nếu mà cái vòng này dễ Không có gì là khó cả Đạn góc tỏa khá rộng Rồi Rồi Ơ Ơ Ơ Ôi Ôi Ôi Ôi Ôi Ôi Ôi Ôi Ôi Ôi Ôi Ôi Ôi Ôi Ê à Ui Ôi xong rồi Cái đoạn này bị Bọn này dí Biết thế mình đi một vòng luôn đi được rồi, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Khó nha. Khó, khó, khó, khó, khó, khó. ăn phát đạn à Chờ mình đã tập trung né đạn nên bắn vừa rồi có mấy pha bắn trượt Mình đang để trắng đúng không? Để trắng né đen Ok Ôi à Chà ơi đứng góc xấu quá Đứng cái góc bên nãy đẹp hơn này Đây này đứng góc bên này đẹp hơn Trời ơi Vật trắng mình chỉ tập trung né đen thôi Ơ à, Mình đang để trắng mà nhở Sao hút Có hút vào quả đen đâu sợ nổ Ui đáng mượt Trời ơi Fuck Con lợn này Cái này chạy vòng tròn theo được Không cần phải đổi nhiều mỗi tội chỉnh chuột bắn vào boss nó hơi hơi ngao tí thôi ờ ẩu ẩu ẩu ẩu nha ẩu nhá ẩu vòng trắng qua trước này vòng đen này vòng trắng vòng đen ở vòng trắng nhiều này lại vòng đen nhiều này lại vòng trắng nhiều này lại vòng đen nhiều này ra xa xa thì đạn bắn tới không nhỉ đạn không tới à đạn thế này à, đánh đầu đường đạn thế này khó thế lại còn đạn lại còn đạn trắng mà nó đi kèm với cả cái vòng vòng xanh à vòng đen nữa khó quá quả đấy đáng nhẽ mình phải chủ động ừ, phá cái một loại đạn đi trước mình phải chủ động phá đạn đen hoặc là đạn đạn trắng đi trước được ờ kìa đổi chậm à tay di chuyển nhanh hơn não rồi trắng đến trước này xanh đến sau này từ trắng này xanh này trắng này xanh này trắng này xanh này trắng này xanh này trắng này xanh này đen này nhầm xanh đen trắng vàng xanh này trắng này ơ à, mẹ lấy cái trắng đi phá xanh ạ trắng này xanh này đéo được trời ơi trời đất ơi lấy trắng đi phá đạn đen luôn ạ à. trời đất hay là mình cứ chạy thôi nhỉ mình cứ vượt rào chạy thôi nhở không chủ động phá được không đạn đấy nó tự mất mà sau một thời gian nó tự mất trời đất như này đã nó đã khó rồi mà thêm cả đạn đuổi nữa né như này không nó mỏi tay rồi thêm cả đạn đuổi nữa chịu đấy game ạ làm game làm game quá đáng thực sự tôi cũng chịu mấy ông làm game đấy quá đáng dư phải thôi chứ Ôi giời Ôi à Mà hút thẳng vào đạn luôn ạ à. Ui à. cái đạn nó chạy nhanh hơn ở tốc độ chạy của mình rồi chứ để đéo chơi được kiểu này vòng hẹp quá thì cái cái bọn đạn đuổi thì nó nó đuổi kịp đít mà vòng vòng rộng quá thì bắn không tới boss hay là né trước hay cái đấy cái cái cái cái, cái đoạn đấy mình không không bắn nữa nhỉ chỉ né thôi Tại đoạn đấy phải xử lý khá nhiều việc Đầu óc làm việc đa nhiệm nó hơi bị à, Nu một tí Vừa bắn vừa né Đấy còn bật màu xem là nó có trùng nhau hay không Lại còn phải nhắm bắn đấy chứ Không phải bắn thường đâu kìa Thở ờ, hữu ừ, ừ. Bật hợp lý thế hả mày Máy trắng này Ôi ơi ơi Ôi Né trắng khó hơn né đen thì phải Toàn hự này chạy mà không kịp ui à ui à ui à ui à ui à à chạy này hợp lý á à. chủ động phá mới cục này đi đúng rồi oh man rõ ràng mình bật đèn ra phá rồi mà tao hút mà lại chết được nhở Khó nha Sắp giết được đó ba mạng thôi Cố lên à, con boss này nó dùng hai nguồn năng lượng là ánh sáng và bóng tối phân biệt như này nữa cày mãi nòi đầu rồi đấy Ờ Thế mà cũng hựa à? Né thế rồi Đang trắng đúng không chốt luôn ấy đờ phát khó vậy thôi còn hai mạng tám mạng rồi còn hai mạng à trời đất boss cuối này mẹ mày khó chơi vậy Ồ, ta sẽ đi nghe theo lời chính nghĩa Ta sẽ lấy màu trắng làm chủ đạo Chỉ ăn trắng thôi Đéo cần biết, đéo cần đổi Chữ trắng là lao vào Ok rồi Thôi, vẫn phải đổi đi. Nói thế thôi, không đổi chết đấy đổi hơi ẩu nha đổi này nó nó không mượt rồi thay đổi tính cách một cách không mượt rồi chúng ta phải biết ôi ơi ơi lúc cương lúc nhu chứ không phải cứ cứ cứ mãi một kiểu một màu được thôi tập trung à mẹ sam mất nhiều máu á Ôi dồi ôi, tao cứ toàn hút đầu vào đường đạn thế này thì trời bời đéo gì. Tao chạy một mạch. Đéo cần bắn boss nữa. Mẹ bị nó lùa vào góc ạ. Đéo được nhở Chơi vẫn phải chủ động phá cái đạn kia Để nó đuổi Đéo ăn thua mấy Chạy vòng vòng hên xui Phát được phát không chết với con boss cuối này thực sự ạ Ồ kìa à. Ơ đứng à, Đứng không đúng chỗ rồi Ui giời ơi Ui giời ơi Ẩu ẩu ẩu Ai nghĩ ra được cái game này nhỉ Nó đá thực sự thế lúc nó đuổi Mẹ tao đứng đợi Đứng đợi để cho nó hút vào rồi thì Thì đéo Mẹ đạn thì bay chậm Đến lúc chủ động bắt nó hút vào mình thì Mẹ nó kèm Ngay ở cái chỗ Vòng màu trắng Thế thì làm sao mà mày phá được đạn đây Cay cú thực sự ờ à, loạn rồi loạn rồi <laughs> chín mạng bắn nhức cứt từ từ hơi hơi hơi hơi hơi mất tập trung hơi loạn hơi loạn ở này kiểu mình đổi màu không kịp một cái là mình kiểu bị cứ bị đổi chậm một bước ấy bị ngược màu Đây là ăn đạn liên tục luôn Chỗ nào đẹp rồi Trắng này Đen này trắng này né trắng né trắng chỉ tập trung vào né trắng thôi không quan tâm thế sự ui ôi phòng hẹp quá đã lao vào rồi ôi ôi ôi thể mình bị nhìn màu màu nhìn màu trắng nó bị khó hơn đấy dí kinh quá nó toàn nó toàn đi so le là đạn đạn đen vòng trắng đạn trắng vòng đen à thế nó đéo cho mình thở luôn phá được bao nhiêu đạn rồi đây mẹ kẹp so le thế chỉ có chạy thôi Á à, đéo kịp đổi màu luôn Vẫn bị mắc cái đoạn kia Chưa xử lý được Đừng sai chỗ rồi này vẫn là hợp lý nhất ở cái góc dưới fuck ờ ờ ờ và đạn này chơi bời đéo thì hết mẹ máu rồi mắc lỗi hơi nhiều nhanh quá không biết làm gì được nhở Ờ à, Còn đấy mình đứng ở đây mình có thể bắn nó mà đúng không Cái lúc chưa vá mà nó đã mất máu rồi Có thể lợi dụng được cái bug đấy không ta ờ ngược màu ngược màu ngược màu nhưng tưởng mình đổi rồi chứ đánh đầu ở đường đạn Chịu rồi mẹ à. cứ đến cuối có lẽ đến cuối mình nên chạy đi không cố phá hết đâu bao nhiêu lần rút kinh nghiệm mà vẫn chưa được ạ à. khó thực sự sự đấy Ờ kìa, đổi không kịp luôn Đổi mà không kịp luôn ạ à. cái game dễ dễ thôi à, ờ, Mình lợi dụng bấc ma nhờ Quên mất Làm cái game dễ dễ thôi vẫn cố phá mẹ mày chạy đi là được rồi nó đổi chế độ bắn rồi mà đổi chế độ bắn laser rồi mà chạy đi là được mà men cố phá fuck Trời ơi ơi Chơi mẹ gần hai chục mạng rồi không giết được con này bỗng dưng muốn khóc men Tầy mẹ hai chục mạng đeo giết được con này à Trời đất đứng chỗ này vẫn là đẹp nhất mẹ đứng mấy chỗ kia nó kiểu cả hai màu nó đến cùng một lúc ấy khó khó chuyển vãi trưởng ạ khoác khoác bắn xuống dưới chân ạ nếu đéo trúng ạ ở à, đâu nhở từ từ mình suy nghĩ lại nếu mà đón nếu mà đón đạn nếu mà đón phá đạn màu đen thì mình phải đứng ở bên cạnh màu đen còn nếu đón đạn đón phá đạn màu trắng thì mình phải đứng bên cạnh màu trắng thì lúc mình đi mình bật màu mình đi xuyên qua thì mình phá luôn chứ còn nếu mà đứng, đứng mình đứng ngược màu mình mình sẽ phải chạy mình sẽ không được phá phải nhớ là như thế mới được sợi đất ơi chứ còn nếu mà để mà đổi màu nhiều khi vẫn không kịp vẫn bị ăn đạn đấy nếu khi đang đang đang đứng ở cạnh màu trắng mà phá phá đạn màu đen ấy thì mình sẽ phải đổi màu trắng trước rồi đi đi xuyên qua xuyên qua vòng trắng thì mình lại phải đổi màu đen như thế thì chỉ cần sai một cái đổi không kịp thôi là sẽ mất máu rồi ngon ngon à chỗ này là ngon nhất của đất rồi này màu đen ôi, ôi đường xấu xấu quá đống máu luôn ạ à. nhiên một chỗ chỗ đón đạn đéo được ạ à. với cả bắn bắn từ trên xuống nó, nó <tsk> bị làm sao ấy không quen chúng ta sắp chơi hết 18 mạng rồi họ vẫn chưa giết được con này khó thực sự cứ đến đoạn kia là mắc kìa Thẳng vào mặt luôn ạ à. Ơ kìa Ơ kìa Để mình bị có vấn đề với màu trắng à, à Mày làm sao cứ hút thẳng mặt vào màu trắng vậy Đây Đón màu trắng là đứng ở cạnh trắng Ở kìa Vừa nói xong mẹ đứng sai cạnh luôn Ngu ngốc thực sự Mạng cuối cùng Ôi, bắn được khá khá máu ở đây Chơi cái đầu tiên này thì nhiễm lắm rồi gọi là quá dễ rồi thì toàn mắc ở cái đoạn kia thôi Ăn bao nhiêu đạn liền Mạng cuối cùng Chúng ta sẽ lên đây đứng Góc trên này là đẹp nhất rồi đen này Mẹ, bị có bị hút màu trắng là tiếp thấy màu trắng là lao đầu vào thôi cho nên là bật màu trắng và né màu đen thì hợp lý hơn chạy thôi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy mất hơi nhiều máu quả vừa rồi ui loạn quá còn đéo biết mình đang đang cầm màu gì luôn ạ à. khó thế giời đất ơi giời đất quỷ thần ơi tao spam này xem có mất máu mất tí mất đầu thôi rời đất quỷ thần ơi giúp con qua màn này xem nào giúp con giết con boss này nào con này lắm rồi chó luôn Ơ, à, bật một đen rồi mà Sao bị cái kia quét qua lại chết om rồi om như om om cá rồi om thịt rồi om như om chín luôn rồi con boss này cửa ải thật là khó khăn Phát hai viên điểm, sát quá luôn tàn dư ạ <laughs> kiểu vừa đổi trạng thái cái mình cứ toàn chuẩn bị trước để để để, để cho cái laser kia cho mẹ mấy cái đạn này nó vẫn đuổi cay vãi nó hồi con lợn này khó giết thế nhở Sao đứng yên được đuổi không kịp Quắc Mẹ mấy cái đầu đang Mẹ mày gọt mượt lắm rồi Bao giờ giết được con này thì thôi nhá Chó chết Bắt đầu bực mình rồi đấy Không hiểu làm game ra con boss đéo thì khó thế nhở dễ dễ thôi cho trẻ con nó còn chơi chưa ok chưa ok chưa đạn nào cũng né cháu cần biết là phải đạn gì ok chưa à! chưa Cày vãi nồi Chơi 20 mạng 20 mạng để giết con boss để Giết con boss cuối Ok anh em Theo cuối cùng sau à, Khá nhiều tập thì chúng ta cũng đã phá đảo được tựa game Wildcat Gun Machine này nếu anh em thấy tựa game này hay và có khó không thì nhớ để lại cho mình một like và nhớ comment xem là anh em vượt qua con game này với thời gian là bao nhiêu lâu nhé nhớ subscribe kênh để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình có video mới còn bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo